Rồi hello xin chào cả nhà, chào cả nhà quay trở lại với kênh Phạm Hưởng Vlog, kênh Phong Thủy Tử Vi Trọng Đời Thì hôm nay Phạm Hưởng lại chia sẻ tiếp theo cho bà con có bác đó là tuổi 1995 Ất Hợi nha, nữ Mạng nha, 1995 Ất Hợi nữ Mạng à, Đầu tiên là Phạm Hướng chia sẻ về phong thủy hướng nhà xây nhé. Mỗi một người đều có bốn hướng phong thủy, phong thủy hướng nhà xây tốt và bốn hướng xấu nhé. Đấy, thì ở đây ờ, mạng 1995 nữ Mạng Ất hợi mệnh gia chủ là sơn đầu hỏa nhá nửa trên núi cung của gia chủ là cung phi bắt chặt đó là cung khảm quẻ chặt của gia chủ đó là đông tứ chặt có nghĩa là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhá thì cái cung bắt chặt của mình ở đây là cung khảm nè cung mà bắt chặt à, đấy thế còn ở dưới đây là cung tử vi của mình đó là cung cấn nhá và con lưu ý một điều rằng là mỗi một người mỗi một con người đều có hai cung một là cung bắt chặt hai là cung tử vi nhé cung bách chặt thì để xem phong thủy nhé thế còn cung uh, tử vi thì để xem uh, tuổi tác vợ chồng nhé rồi thì phòng hướng chia sẻ luôn cho tuổi 1995 ất hợi à, nữ mạng nhé cung khảm đông tứ chặt thì à, ờ, con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt. thì ở đây bốn hướng tốt của mình đó là hướng đông nam là thứ nhất này là sanh khí tốt này hướng chánh đông là thứ hai là thiên y này và hướng chánh nam là diên liên và hướng thứ tư này là hướng phục vị là hướng bắc này hướng chánh bắc cái hướng phục vị này á, hướng chánh bắc này đó là hướng chính mệnh của mình là cung khảm nhá đây là hướng chánh bắc là hướng ờ, hướng chính bắc là hướng chánh mệnh của mình luôn nhá thế còn ba hướng còn lại đó là hướng cũng đẹp theo tuổi của mình có nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhưng mà cái hướng chính mệnh đó là hướng chánh bắc nhá thế còn ở dưới đây bốn hướng xấu là bà con không lên xây nhà thì quay về hướng, hướng xấu này nhé đó là tây lam là tuyệt mệnh này Đấy, Đông Bắc là ngũ quỷ này Đấy, Tây Bắc là lục sát này và Tây Nam là, là hỏa hại đấy rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ luôn thì đây này thì ờ, bốn uh, hướng tốt này chúng ta xây nhà này ờ, quay hướng nhà chính này hướng, hướng nhà bếp này hướng nhà tắm này đó nhá hướng phòng ngủ cũng vậy nhá đó, con lưu ý một điều rằng là phải quay về hướng chính mệnh của chúng ta quay về hướng uh, con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch nhé thì đây hồng hướng chia sẻ tiếp theo đây lá số tử vi của mình lá số tử vi 1995 nữ mạng cung cấn mạng sơn đầu hỏa nữa trên núi xương con heo tướng tinh con hưu nhé bà cứu thiên huyền độ mạng nhé thì phạm hướng chia sẻ luôn ở đây cái à, cái tình cái cái đường tình duyên của mình nhé đường tình duyên của mình ở đây nè à, nếu mà ai sinh vào tháng 1 này tháng 6 tháng 8 tháng 10 âm lịch lữ tuổi ất ất hợi này trong tình yêu gặp nhiều phải chắc trở được tình cảm trải qua nhiều sóng gió này và thử thách nhá Đấy, chỉ sau kết hôn này à, cuộc sống có nhiều vất vả nữa này sau kết hôn ban đầu thì cuộc sống có nhiều rất là vất vả này Đấy, nếu mà cố gắng làm việc thì sẽ có phúc về sau nhá Đấy, nếu sinh con sẽ cải thiện được vận may có nghĩa là ai mà sinh vào tháng ờ, nữ ất ờ, hợi mà sinh vào tháng 1, tháng 6, tháng 8, tháng 10 âm lịch đó nói chung là buổi đầu rất là cực khổ nhá, gian nan lắm nhưng nếu mà sau mà kết hôn á mà sinh được con á càng sớm thì càng tốt thì sẽ có thể thay đổi vận may cho mình nhá à, cải thiện lại được giờ tiếp theo này nếu mà ai sinh vào tháng 2 ờ, này tháng 4 tháng 7 tháng 9 tháng 11 âm lịch này ất hợi có nhiều mối tình đẹp Đấy, nhưng thường kết thúc nhanh chóng tình cảm không như ý Đấy, mặt khác ất hợi sinh vào những tháng này là người coi trọng công danh sự nghiệp hơn là tình yêu nhé do vậy mà phải khi họ có sự nghiệp vững vàng rồi họ mới tính đến uh, việc lương duyên lập gia đình nhé đấy Thế còn mà ai mà sanh vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 12 âm lịch thì ít hợi có một mối tình đẹp sợ sâu sắc này. Sau kết hôn cuộc sống có nhiều may mắn này, tươi đẹp này, Đấy, vui vẻ nhá. Đấy. Nói chung là nếu ai mà sanh vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 12 âm lịch thì nói chung là đẹp nhá. Đây là những tháng đẹp, tốt về mặt tiền tài, tốt về mặt à, mặt mặt tình cảm nhá. Rồi Phạm Hướng chia sẻ luôn gia đình và sự nghiệp của mình luôn nhá thì ất à, hợi á, thì à, rất là may mắn trong chuyện tình cảm này lúc nhỏ được cha mẹ yêu thương chăm sóc này lo lắng này trong cuộc sống có nhiều niềm vui này lớn lên gia đình hạnh phúc này lập gia đình được chồng yêu thương này các mối quan hệ trong nhà cũng uh, hết sức là tốt đẹp mà và thuận hòa đó đấy, về cuộc sống yêu yên vui đấy, bên chồng và nhá, bên chồng và bên con cháu sự sau sự nghiệp ấy, thì à, có phần thì phát triển vào năm 28 tuổi nhé sự nghiệp có phần phát triển vào năm 28 tuổi à, những năm sau làm ăn thì phát đạt hơn Đấy, con đường thì tài lộc rộng mở hơn nữa Đấy, tuy nhiên tới tuổi trung niên cũng có một số uh, năm là thiệt hại nặng nề Đấy, sự nghiệp là lúc thì lên xuống rồi không ổn định nhé về già thì mới có tài lộc nhá. về già thì có uh, tài lộc đấy rồi tiếp theo phòng hưởng chia sẻ luôn cho mình ở đây về cái cái tuổi hợp làm ăn của mình nhé ấy nữ nữ ờ, ất hợi này nếu hợp tác kinh doanh phát để phải phát triển công việc làm ăn của mình và tiền tài của thì mình thì lên này chọn những cái tuổi để mà kết hợp nhé đó là đinh sửu này canh thìn này và quý mùi đây là ba con giáp hợp mệnh với mình nhé khi chúng ta kết hợp làm ăn sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta công nhân sự nghiệp sẽ rộng mở hơn nhé rồi tiếp theo thì phần hướng hai chia sẻ luôn về cho mình về cái tuổi vợ chồng Đấy. nếu kết hôn một trong số các tuổi như là đinh sửu này canh thìn quý mùi này giáp tuất này thì cuộc sống của lữ ất hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống thế chưa Đấy. đặc biệt là sự nghiệp sau kết hôn một cuộc sống giàu sang phú quý đấy vẻ đấy vui vẻ đang chờ đón có nghĩa là ất hợi lên chọn đinh sửu canh thìn quý mùi và giáp tuất để lấy chồng nhá nói là những cái tuổi rất là đẹp về công dân sự nghiệp và về hạnh phúc gia đình nhé rồi tiếp theo là nếu mà ất hợi mà kết hôn với kỷ mão quý dậu đinh mão sau kết hôn ất hợi chỉ nhận được may mắn về mặt tình cảm cuộc sống thì khá là khó khăn về à, về về tiền tài đấy có nghĩa là à, về tình cảm thì tốt này nhưng mà khó khăn về đường tài chính này rồi là về gian khổ này lận đận này trong vấn đề tiền tài đấy nếu mà kết hôn với kỷ mão quý dậu đinh mão và ấy thì ất hợi chỉ nhận được là tình cảm mà tốt thôi nhưng mà về tiền tài thì nó đậm lắm nhé tiền tài rất là khó khăn nếu mà ất hợi mà uh, muốn có cuộc sống tốt đẹp giàu sang thì hai vợ chồng nên chú ý hơn về vấn đề phát triển nghề nghiệp Đấy. thấy không có nghĩa là nếu mà ất hợi á, mà kết hôn với kỷ mão này quý dậu đinh mão này thì uh, nói chung là uh, chỉ khá về đường tình cảm nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà cố gắng có nghĩa là cố gắng ờ, phát triển phát huy là cố gắng nhiều hơn nữa và chăm chỉ để mà mà mà, mà đạt được thành quả thì cuối cùng cũng đạt được thành quả rất là rất là xứng đáng Đấy, thì quan trọng là hai bạn có thể đồng lòng để mà vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này không nhé thế là tùy vào các bạn rồi tiếp theo phòng hưởng chia sẻ luôn này nếu mà kết hôn với những tuổi này ất hợi này ất hợi với ất hợi này bính tý này tân tỵ này Đấy, nhâm ngọ này thì cuộc sống hôn nhân của ông hợi này gặp nhiều uh, khó khăn này Đấy, vướng mắc trong vấn đề tình cảm tuy rằng cuộc sống cũng khá khá giả về vật chất nhưng lại hay xảy ra những chuyện khiến họ buồn lòng buồn phiền mệt mỏi hơn hai vợ chồng cần tin tưởng lẫn nhau hơn nữa tình cảm mới ngày càng phát triển tốt đẹp được có nghĩa là ất hợi mà kết hôn với ất hợi bấn tý này tân tỵ này và nhâm ngọ thì nói chung là không có tốt nhá nhưng không tốt rồi những năm, năm ờ, những năm sau này là không được kết hôn này không được lấy chồng này và những năm này là nếu mà lấy lấy chồng vào những năm này thì cực kỳ là không tốt cho mình nhé đó là năm 17 23 29 35 41 tuổi 41 đây là những năm không tốt về đường về đường lương duyên nhé nếu lấy chồng vào những năm này thì có khả năng tan vỡ vợ chồng tan vỡ đi tán đấy rồi thì Ngọc Hướng chia sẻ luôn cái tuổi đại kỵ của mình cái tuổi đại kỵ ất hợi này đại kỵ với tuổi mậu dần này giáp thân này căn dần và nhâm thân nhé nếu hợp tác làm ăn này với những người này thì sẽ dẫn tới này nhiều điều không thuận lợi làm ăn không được này có khi còn tiền tiền mất tật mang rơi vào hoàn cảnh này khốn khổ nhé đấy à, trong hôn nhân á, lập gia đình thì cũng không nên chọn những tuổi này làm đối tượng do xung khắc nếu mà thành ra có thể dẫn tới là điều nhiều điều không mong muốn có nghĩa là nếu cái hộ bỏ những cái tuổi này luôn ấy, thì ờ, nó sẽ ảnh hưởng đến đường lưu duyên có thể là không thể định nào cùng nhau đi hết đoạn đường được nhá đấy các bạn lưu ý thế còn à, năm khó khăn nhất này phẩm hưởng chia sẻ luôn thì bất hợi là gặp phải những điều phức này phiền phức không may mắn trong cuộc sống này công việc làm ăn không thuận lợi này ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình này đó là năm 19 25 30 39 tuổi nhá ngày giờ xuất hành là mỗi một tuổi đều có ngày giờ xuất hành giờ ngày giờ hoàng đạo riêng chúng ta phải nắm bắt được những ngày giờ hoàng đạo này thì chúng ta xuất hành làm ăn Đấy, xuất hành đi làm ăn giao thương thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé Đấy, thì ất hợi nên xuất hành vào những cái à, ngày chẵn này xuất hành vào ngày chẵn này tháng lẻ này và giờ lẻ này sẽ đem lại nhiều vận may vận may cho mình nhé rồi thì thôi thì phạm hướng chia sẻ tiếp theo đây là diễn biến này diễn biến từng năm từ 20 đến 25 tuổi đây là khoảng thời gian tình cảm có nhiều vướng mắc không được thuận lợi may mắn tuy nhiên trong cuộc sống có nhiều có nhiều điều bất ngờ bước đầu tạo dựng ờ, là khá thành công Đấy. trong năm có nhiều cơ hội về tiền tài rộng mở chuyển sang năm 25 tuổi là năm thích hợp để đầu tư và phát triển sự nghiệp nhé rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ tiếp theo năm đó là 26 đến 30 tuổi này đây 26 đến 30 tuổi <clears throat> những năm này á những năm này là thời gian rất tốt đẹp cho chuyện tình cảm này trong năm sẽ có tin vui về con cái này năm 26 tuổi này công việc không ngừng phát triển Đấy, có độc tài chính này năm 27 tuổi sự nghiệp có chút biến đổi này nhiều lần thất bại nhưng không có ảnh hưởng đến lo ngại gì cho lắm nhé chuyển sang 28 tuổi vận may quay trở lại cuối năm có khoản thu bất ngờ cuối năm 28 tuổi là có có được à, và tiền tài để thu hút được nhiều tiền tài nhé năm 29 30 tuổi tình cảm gia đình phát triển à, tốt đẹp chuyển sang 31 đến 35 tuổi thời gian này phát triển nhiều trên nhất là phương diện về công danh và tài chánh nhé những năm đầu có nhiều vận may tới cửa tuy nhiên đến cần đề phòng hơn tới các mối quan hệ xung quanh tránh bị người khác lợi dụng đấy trong cuộc sống gia đình này có vướng phải khúc mắc với các thành viên cần chú ý hơn tới tình cảm uh, ờ, nhé tình, tình cảm của người thân trong gia đình đấy đối, đối xử hài hòa với những người trong gia đình hơn nữa nhé đấy để ý vào những người thân trong gia đình giờ thì từ năm 36 đến 40 tuổi 36 tuổi công việc làm ăn có nhiều bước tiến tốt đẹp cuộc sống có phần dư dả thoải mái hơn so với những năm trước năm 37 38 tuổi chú ý hơn trong công việc không lên đầu tư quá nhiều tiền bạc này hạn chế các vụ làm ăn lớn này cẩn thận về tiền tài này năm 39 đến 40 tuổi này à, hai năm này trong gia đình có nhiều à, nhiều chuyện ờ, bề bộn này cẩn thận hơn tới sức khỏe này những năm này nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình nhiều hơn nữa nhé chuyển sang 41 45 tuổi 41 tuổi này chú ý hơn tới công việc làm ăn này cẩn thận xuất uh, hiện uh, lỗ hỏng để người khác uh, chen vào nhé cẩn thận đấy 42 tuổi tình cảm có phần tốt đẹp cuộc sống nhiều niềm vui con cái thành đạt giỏi giang 43 44 tuổi công việc làm ăn nhiều thuận lợi phát triển công dân không ngừng thu hút được nhiều tiền tài hơn nhé chuyển sang 45 tuổi này có vận may về tài chính cuộc sống gia đình hạnh phúc vui vẻ đây là khoảng thời gian rất là tốt đẹp để ờ, hàn gắn tình cảm nhé chuyển sang 51 à, đến 5 năm tuổi thời gian này nhiều chuyện không tốt xảy ra cần cẩn thận khi ra ngoài nhé về bột mạng xe pháo ấy trong trong năm chú ý mắc phải các bệnh nhỏ nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa nhé công việc làm ăn trong khoảng thời gian này không có gì là bất ổn nên không cần quan trọng cho lắm nhé ấy hiện sang 55 tuổi này có vận may về đường con cái và tài lộc 56 đến 60 tuổi khoảng thời gian này sức khỏe không được tốt cần điều dưỡng nhiều hơn nữa chẳng chú ý đến sức khỏe 5 56 tuổi này 56 tuổi công việc có phần ngừng trệ 57 58 tuổi sự nghiệp bình thường Tuy nhiên tình cảm lại phát triển tốt hơn nhận được nhiều sự quan tâm của người thân 59 đến 60 tuổi cuộc sống êm đềm hạnh phúc an nhàn và thoải mái nhé rồi thì phòng hướng chia sẻ luôn với cái thơ vận mạng của mình mỗi một tuổi đều có thơ vận mạng riêng của mình nhé đoán xem số mạng tuổi này lửa ở đầu núi tỏa bay khắp trời mùa hạ sinh đặng hợp thời là số sung sướng có trời giúp cho ấy ất hợi mạng hóa nhưng hiền lòng dạ chẳng chấp nói rồi bỏ qua số làng xung khắc ăn em chẳng nhờ chẳng cậy ai làm lấy ăn nhỏ thời chìm nỗi linh đinh sau nhờ bền trí lập lên gia đình tuổi muộn giàu có yên thân sớm lập gia thất nhiều lần chẳng lên số tuổi 24 nữa số tuổi 24 mới là lập lên chồng vợ cuộc đời an vui 40 sắp tới trở lên làm ăn có của vững bền đặng lâu đấy cái số này thì nói chung là anh em cũng không được uh, ờ, gần gũi hòa thuận cho lắm nhá đấy nói chung là lập gia đình thì lập muộn thôi đấy, lập sớm quá thì cũng uh, không tốt về đường lưu duyên thì nói chung tổng quê tổng quan lại thì thấy rằng tuổi ất hợi ở cuộc đời á, lúc trẻ tuy chịu nhiều vất vả nhưng thời gian sau lại gặp thuận lợi may mắn cuộc sống sau kết hôn có nhiều niềm vui sự nghiệp phát triển nhiều cơ hội rộng mở sang tuổi trung niên sự nghiệp mở rộng có vận tiền tài về già cuộc sống hạnh phúc bên người thân tổng kết lại thì nói chung nó nữ ất hợi khi còn trẻ ít gặp may mắn trong sự nghiệp sang tuổi trung niên công việc vững vàng và phát triển về già được hưởng cuộc sống vui vẻ an lành hạnh phúc với bên gia đình nhé ấy thì nói chung là theo tử vi thì nói chung ất hợi á, thì những người này hưởng thọ trung bình từ 78 đến 88 tuổi làm ăn phước đức hay là uh, sống sống ngay thẳng này làm nhiều việc tốt này giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn thì sẽ gia tăng lên kỷ do tùy theo cái công đức của chúng ta thì phòng hướng chia sẻ luôn thì uh, ất hợi ở đây uh, thì mạng hóa này thì mạng hóa ở đây thì mình phòng hướng chia sẻ màu sắc phong thủy mình luôn nhé mạng hóa của mình màu sắc phong thủy của mình màu tân sinh đó là màu xanh lục nhé màu tương hợp với mình đó là đỏ hồng tím màu khắc chế được đó là tránh sáng nghi và bị khắc kỵ bởi màu đen và xanh nước có nghĩa là mạng hóa không nên sử dụng màu đen hoặc là màu xanh nước biển đấy hay ngoài ra cũng các màu khác thì các bạn có thể sử dụng được nhá cái sử dụng như là sơn cửa sơn nhà sơn cổng rồi là uh, trang phục ấy trang phục của mình như vậy đó hay là mua sắm xe pháo cũng vậy nên là chúng ta phải lưu ý là bị khắc thị bởi màu đen màu xanh nước nên không sử dụng hai màu này nhá Đấy, ngoài ra thì mấy màu mấy màu kia thì sử dụng sử dụng được ấy là về mặt phong thủy của chính chính mình thì bà con hãy lưu tâm cho mình hãy lưu tâm về cái cái cái phong thủy tại vì mình mạng hóa thì màu tương sinh của mình đó là xanh lục đó là màu lá cây đấy thế còn màu tương hợp với mình đó là đỏ này hồng này tím này nó màu khắc chế là trắng sáng mi màu trắng màu trắng sáng mi thì mình sử dụng cũng được nhưng cũng nên cũng nên hạn chế một xíu tại vì là mình khắc chế được nó cũng không tốt mà cũng không uh, xui nên tốt nhất nó cũng bình thường nên, là sử dụng màu xanh lục này đỏ hồng tím là tốt nhất này kiên kỵ màu đen và màu xanh nước biển đấy ở đây là hai màu sống nhất không nên sử dụng cho về cái mặt uh, phong thủy của mình nhé đó thì uh, phạm hướng đã chia sẻ xong cái tuổi ất hợi rồi nhé à, thì uh, nếu mà đây là video mà ai xem đầu tiên lần đầu tiên thì nhớ đừng quên đăng ký kênh giúp phạm hướng nhé để theo dõi những video tiếp theo của phạm hướng thì thôi phòng hướng xin tạm dừng video tại đây nhé và xin chào tạm, tạm biệt bà con nhé